phát khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn. Những thông tin đầy đủ về tình hình dịch bệnh góp phần đẩy lùi các loại tin giả gây hoang mang trong xã hội. Một phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh cũng vừa mới được phát động. Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chung tay cùng chính phủ phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Khu vực bến xe buýt gần chợ Long Biên, quận Ba Đình, Hà Nội điểm phát khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí. Chương trình phát ờ, khẩu trang miễn phí là tôi thấy rất là ý nghĩa cho tất cả mọi người. Thì là ờ, chúng tôi cũng ờ, lao động cũng nghèo nên là cũng đi mua khẩu trang ở các hiệu thuốc này nó cũng đắt đỏ nên tôi cũng rất cảm ơn các chương trình từ thiện như này. Khi đứng ở đây thì cũng đều nhận thấy là người dân thì hầu hết họ đều đã đeo khẩu trang khi tham gia xe buýt công cộng Ờ, và cũng có một số ít những người thì chưa chưa đeo khẩu trang thì chúng em cũng đã đến phát đến tận tay mọi người và dặn mọi người về ờ, hướng dẫn thêm cả cách rửa tay ờ, làm sao cho sát khuẩn nhất để tránh được cái virus virus nCoV này. Trong những ngày qua, nhiều điểm phát khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân như thế này đã được Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức đã có trên 10.000 khẩu trang và hơn 10.000 lọ nước rửa tay sát khuẩn đã được chuyển đến tận tay những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm ý nghĩa và kịp thời này đã giúp cho người dân có thể yên tâm hơn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ờ, với những cái điểm phát khẩu trang ngay sau đây như là dưới Thanh Nhàn, chỗ Lê Thanh Nghị này hay là ở dưới chân cầu Long Biên này chỗ có rất nhiều người lao động ngoại tỉnh này Ờ, và nhiều điểm nữa thì chúng ta thấy rằng là mặt trận tổ quốc miền Nam thành phố Hà Nội đang làm rất đúng rất trúng đây là những hoạt động rất là thiết thực và hiệu quả À, ngoài việc phát khẩu trang miễn phí ở đây thì bọn em hướng dẫn người dân là sử dụng cái nước rửa tay theo sáu bước của ờ, các bác sĩ đã hướng dẫn từ trước. Công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội quyết tâm vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, không để dịch lây lan, coi việc phòng chống dịch như chống giặc, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Phố chúng tôi sẽ phát tại các khu vực nhà trọ, tại các khu đông người, tại những nơi mà những người à, có khả năng về à, cao về bị à, nhiễm khuẩn À, bị nhiễm dịch bệnh thì chúng tôi cũng sẽ tập trung. Thế cùng với đó thì mặt trận chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động giám sát các cái nhà thuốc, hiệu thuốc, quầy thuốc, nơi kinh doanh bán các cái ờ, khẩu trang hay là các cái trang thiết bị phương tiện phòng hộ cho người dân và để phát hiện xử lý đề nghị các cơ quan ờ, chức năng xử lý các trường hợp mà nâng giá tăng giá bán và tạo cái dư luận bức xúc cho nhân dân trong thời gian vừa qua. Tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã giúp mọi người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Những tờ rơi thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống đã được thông tin đến từng gia đình như thế này. Đây chỉ là một trong rất nhiều công việc được tổ dân phố và ban công tác mặt trận khu dân cư đã triển khai ngay từ khi xảy ra dịch Covid-19. Hầu như mọi người dân trong phường đã biết họ phải làm gì trong lúc này. Mình không có cầm nắm như tiền nè, mình phải rửa tay liền. Trước khi ăn mình phải rửa tay, nhắc mấy đứa nhỏ phải rửa tay. Rửa tay à, thường xuyên bằng xà phòng, à, đi tới đám đông à, đi khẩu trang, hạn chế đi chơi xe. 11 tổ dân phố, hơn 2.500 hộ dân. Để mọi người dân đều đồng lòng phòng chống dịch Covid-19, cách làm của mặt trận là bắt đầu từ từng tổ dân phố, từng hộ gia đình. Ngay từ lúc vừa xảy ra dịch Covid-19, từng gia đình ở đây đều cam kết phòng dịch Covid-19. Trong đó có số điện thoại đường dây nóng, có khuyến cáo của Bộ Y tế và cả những quy định mà các gia đình phải thực hiện để phòng chống dịch. Bản cam kết giữa chính quyền và nhân dân để làm sao mà giữa nhân dân và chính quyền là một cái cầu nối thực hiện cái vấn đề mà à, cho cái, cái à, phòng công tác phòng chống dịch một cách là có hiệu quả nhất. Vào lúc này, những công việc mà các tổ dân phố ở phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang đã làm kể từ khi xảy ra dịch Covid-19 tiếp tục duy trì với phương châm mỗi người dân không hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan. Công việc phòng chống dịch bệnh đang được các gia đình thực hiện bởi họ biết rõ đây là cách để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Cũng giống tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng đang thực hiện theo dõi cách ly tại cơ sở lưu trú cũng như tại nhà khoảng 350 trường hợp Việc giám sát quá trình cách ly này thuộc trách nhiệm của các phường sở tại. Nhưng điều muốn nói tới đó là tình cảm và sự quan tâm của những người dân địa phương đối với lực lượng đảm nhận nhiệm vụ này. Thức ăn uống không không là bao nhiêu nhưng mà đó là mình chia sẻ những cái cái cái thời gian khó khăn này họ thật rất là vất vả. Ban ngày thì chịu nắng nóng rồi chị cũng thấy rồi ấy. Còn ban đêm ấy thì mũi chích có khi là mũi đốt đến sáng luôn á, họ vẫn phải chịu. Còn ông Cước cùng với hơn 70 bảo vệ tổ dân phố, dân phòng của phường thì tự nguyện góp sức của mình bằng việc thay nhau trực tại các điểm cách ly để chia sẻ bớt áp lực với lực lượng cán bộ, công an địa phương. Nơi cách ly rất nhiều, cho nên ủy ban dân phường hầu như là như vậy nhưng mà không đủ lực lượng, cho nên anh em bảo vệ dân phố, dân phòng chia nhau tay với nhau cùng với địa phương phương vườn để trực cho đảm bảo cái, cái, cái dịch này. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện trên toàn địa bàn thành phố còn đang theo dõi cách ly tại cơ sở lưu trú, tại nhà khoảng 350 người có tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19. Theo quy định, các trường hợp này cần được theo dõi cách ly tại nơi cư trú 14 ngày hoặc đến khi các trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Người dân thì ban đầu thì có cái hoang mang, lo lắng nhất định, à, sau đó họ cũng có cái ờ, tránh xa. À, tuy nhiên thì sau đó thì khi đã hiểu được người ta cũng có sự chia sẻ và cái kết quả này nó mang lại hiệu ứng rất là tích cực đối với lại công tác tuyên truyền của địa phương. Các trường hợp cách ly tại nhà luôn được lực lượng chức năng hỗ trợ những nhu cầu cần thiết và những người trực tiếp cách ly đến lượt họ lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người dân xung quanh. Trong mùa dịch Covid-19, tình người vẫn ấm áp từ những điều giản đơn như thế. Một lễ phát động toàn dân chống dịch COVID-19 mới đây đã được tổ chức. Buổi lễ được truyền hình trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố với khoảng 2.300 đại biểu dự. Tại lễ phát động này, thay mặt đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã kêu gọi mỗi người dân, đặc biệt là giới doanh nhân, các giới, các đơn vị và người dân tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 hôm nay đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam kêu gọi các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp cá nhân và kịp thời chuyển tới những đơn vị cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch chữa bệnh những khu vực đang phải cách ly những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng ngay sau lời phát động, 21 doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã ủng hộ mỗi doanh nghiệp từ 3 đến 15 tỷ đồng bằng tiền mặt, gạo và bộ kit thử SARS-CoV-2, hơn 235 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã được quyên góp. Khi mà mình là nói sự giúp đỡ một cách tự nguyện đó là tự tấm lòng mà từ tấm lòng này nó đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người dân Việt đúng không ạ à, và thủ tướng là nói là chống dịch như chống giặc thế thì khi chống giặc mình đã thành công đó là công việc đó là đó là thể hiện cái sự tinh thần đoàn kết được hát thì cũng rất là nhiều nhà hảo tâm họ cũng người thì à, chuyên uh, khẩu sáng người thì vấn đề này nọ đi hoặc là những em học sinh uh, người cũng đã viết những bức thư đúng không sáng nay tôi ở tại mặt trận tổ quốc cũng đã thấy chia sẻ đó cảm động như như vậy là mọi thành phần trong xã hội ai cũng có tấm lòng đấy à, còn người đến trước người đến sau đó cái điều không quan trọng gì đâu nhưng mà rõ ràng đó là tấm lòng và, và cái chuyện trách nhiệm thì cũng nghĩ là ngoài cái vấn đề là từ giác ra tự nguyện ra thì những người họ chưa nhìn đến thì họ cũng cảm thấy ồ đúng là trách nhiệm mình cần phải chung tay vào cùng với chính phủ cùng với cộng đồng Khẳng định số tiền ủng hộ sẽ được phân bổ trực tiếp tới đội ngũ y bác sĩ và những người trực tiếp làm các công tác liên quan đến phòng chống dịch bệnh ở các trung tâm cách ly. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cũng cho biết số tiền cũng sẽ được dùng để hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị, các vật tư y tế phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Sau cái ờ, buổi lễ phát động thì ờ, chúng tôi đã triển khai ngay các cái nhiệm vụ, các cái giải pháp của hệ thống mặt trận cả nước. Ờ, chúng tôi đã trao đổi làm việc với thường trực của mặt trận 63 tỉnh thành phố về cái việc tổ chức cái tiếp nhận cái ủng hộ nguồn lực để phòng chống dịch bệnh Covid trên địa bàn cả nước. Theo đó thì ngay sau cái buổi lễ này, mặt trận các tỉnh sẽ xây dựng cái kế hoạch báo cáo với cấp ủy phối hợp cùng với ban chỉ đạo phòng chống covid của các tỉnh thành phố để tổ chức vận động quyên góp cái nguồn lực tại chỗ À, đảm bảo cho cái việc phòng chống dịch tại địa phương mình thực hiện theo cái phương châm à, bốn à, tại chỗ à, chủ động linh hoạt để có các cái biện pháp và có cái nguồn lực để hỗ trợ cho cái công tác phòng chống Covid-19 của các địa phương. Tiếng nói của đồng bào chính là lòng dân trong mặt trận. Sứ mệnh gìn giữ và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đã trao cho mặt trận vai trò và sức mạnh to lớn trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh mà lịch sử gần 90 năm qua đã minh chứng. Tiếp tục sẽ có thêm nhiều tấm lòng, nhiều nghĩa cử cao đẹp nữa gửi tới mặt trận các cấp. Đây chính là động lực để đất nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và củng cố vững chắc hơn nữa niềm tin của nhân dân tới Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.